thì Ninh đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Sau anh em click bấm chọn link đó, lúc này sẽ được giao diện như này. Đó, thì đầu tiên nhất anh em sẽ tiến hành nhập số điện thoại của anh em vào này. Sau đó anh em nhập email, tiếp nữa anh em tạo mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu vừa nữa ha. Sau đó mục mã mời, mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha. Tiếp nữa ở mục mã xác nhận này, anh em nhập mã captcha ở phía phải này và cùng nhấn nút đăng ký này và có thể nhận ngay 100.000 hoàn toàn miễn phí 100 trăm hàng thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nhận 100.000 miễn phí kia hàng sau anh em đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nha ở đây em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này rồi nhập mật khẩu và cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập hàng ok thì đây chính là giao diện trang chủ của app này bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lướt vòng trang chủ xem như thế nào ha thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục này như là tiền rút tiền trao đổi cũng như là tải app đó anh em có thể tải app về sử dụng trên điện thoại của anh em nha hiện tại thì mình đang sử dụng trên web thôi rồi kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có giá các đồng coin nha giá mới nhất này cũng như là tỷ lệ tăng giảm của các đồng coin này ha rồi kéo xuống tiếp nữa này đó anh em có thể đọc này và anh em có thể quan sát thấy này là số ngày vận hành của app này ấy, là app này đã ra mắt được vào đã ra mắt được 332 ngày rồi nha đó gần một năm rồi anh em ạ rồi đây sẽ có tích lũy đăng ký tài khoản này, tức là hiện tại đang có 10.531 tài khoản hoạt động nha, Tích lũy sản lượng thu nhập này. Ok, đối với anh em nào muốn làm tiền đầu tư ấy, thì anh em sẽ nhấn vào mục nạp tiền cho mình nha, Ok thì đây chúng ta sẽ có hai hình thức để làm tiền nhá, là làm qua coin này hoặc là làm tiền Việt Nam đồng ha. Đó, làm qua coin thì em sẽ tiến hành đây có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví USD của anh em trên app này đó anh em nhấn vào copy này để anh sao chép địa chỉ này sau đó truy cập các ví tiền từ như Binance, Tronnet, MetaMask rồi Alert vân vân và MBH kế tiếp chuyển tiền địa chỉ bên này để tiến hành nạp tiền nha Ok thì đó là cách nạp tiền theo ví điện tử tiếp theo thì anh em nạp tiền ngân hàng thì anh em đến chọn vào nạp tiền này Ok thì đây anh em sẽ chọn loại tiền anh em muốn nạp nha đó thì ở đây mình sẽ chọn Việt Nam đồng này sau đó anh em sẽ chọn kênh nạp tiền này ở đây hiện tại đang có một ngân hàng thôi là scb thôi nha thì em sẽ bấm chọn này rồi sau đó em sẽ nhập số tiền anh em muốn làm nha cái tiêu mục tên người chuyển khoản này thì em sẽ nhập tên thật của anh em vào và cùng nhấn vào đi chuyển khoản để tiến hành nạp tiền ha như ví dụ đây mình nạp 200 nghìn này mình sẽ nhấn vào đi chuyển khoản nha đó lúc này sẽ một giao diện chuyển tiền như này ở đây sẽ có mã đơn này rồi chi nhánh ngân hàng cũng như là tên chủ thể rồi số tài khoản này đó thì em nhớ là mã đơn này chính là nội dung chuyển khoản nội dung chuyển tiền đấy nhá anh em nhớ chuyển đúng chính xác đến đây để có thể tiền auto cộng tự động vào app của chúng ta nhá sau khi chuyển tiền chuyển khoản thành công rồi thì em nhấn vào tôi đã chuyển khoản này đó thì lúc này sẽ thông báo là chờ xét duyệt đơn ok thì đó là cách nạp tiền vào app này thì sau nạp tiền xong rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em những mục khác nha như ở đây có mục giao dịch này đó thì ở đây là có các ờ, đồng coi giá mới nhất cũng như là tỷ lệ tăng giảm của các đồng coi thôi tiếp nữa là mục chính giữa này này chính là mục đầu tư anh em nhá mục chúng ta kiếm tiền đấy thì ở đây sẽ có danh sách các máy khoáng này có rất nhiều các loại máy khoáng nhá và hiện tại đây đang có 3 loại là PTDoc ETH tức là Ethereum đấy và BTC tức là Bitcoin nha dù đây em muốn đầu tư máy khai thác à, PTDoc này em muốn chọn này thì ở đây cũng sẽ có rất nhiều máy nhá đó và máy thấp nhất đây là 100 USDT tức là tầm 2 à, triệu 3 anh em ạ kéo xuống chút này ở đây sẽ có máy 1800U này cũng như là máy 3500U này thì mỗi máy em quan sát này là ước tính trên ngày là chúng ta sẽ thu được là 513 đồng PTDoc tức là đồng coi token PTDoc đấy tiếp theo thu nhập tương ứng này là 1,03U anh em nha Kiếm nữa này là số tiền anh em sẽ đầu tư rồi thời hạn hợp đồng tức là thời gian đầu tư đấy ở đây là 720 ngày tức là tầm 25 anh em nha Kiếm nữa này là ở đây đã bán 26 máy rồi anh em nha anh em muốn đầu tư thì anh em bấm chọn này đó lúc này sẽ một giao diện như này anh em sẽ có thời gian mua sản phẩm này em có thể mua hai ba đó rồi chọn hình thức thanh toán này kiếm nữa là hợp đồng công khai này đấy cảnh báo rủi ro này từ chối trách nhiệm này anh em muốn đầu tư thì anh em nhớ bấm chọn vào tôi đồng ý cho mình nhá sau đó nhấn vào thanh toán ngay để tiến hành đầu tư ha kiếm nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục tài sản này đó thì đây sẽ hiện lên các máy mà anh em đã mua đã đầu tư ha đó rồi hoán đổi này ở đây chúng ta sẽ hoán đổi đồng coin Pedoc sang Việt Nam đồng anh em nha. Rồi tiếp theo nữa là mục của tôi này. Đó thì em muốn rút tiền ấy thì em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cũng như là thêm mật khẩu giao dịch cho mình nhá. Tức là mật khẩu rút tiền đấy. Anh em sẽ bấm chọn là mục thẻ ngân hàng này. Cái tiếp em sẽ nhấn vào dấu cộng này cho mình nhá. Ở đây thì em sẽ chọn quốc gia này. Nhớ chọn Việt Nam đồng nhá. Tiếp nữa là chi nhánh ngân hàng. Đó thì mình sẽ dụ như mình rút qua ngân hàng máy bay, ngân hàng quân đội thì mình nhập vào Game nữa thì tên chủ tài khoản thì em nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chia sẻ ngân hàng của anh em nha. Sau đó mục ờ, số thẻ ngân hàng thì em sẽ nhập số tài khoản cho mình nhá. Game nữa là mục ghi chú này thì em sẽ nhập tên thật của anh em vào hoặc nhập số điện thoại hoặc email đăng ký của anh em vào đây ha. Cuối cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành thêm thẻ ngân hàng để chúng ta có thể rút tiền ha. Đó thì em qua sang này là mình cũng đã thêm thành công rồi nha. Thì đó là cách thêm thẻ ngân hàng. Tiếp theo nếu em nào mà muốn rút về coi em nhấn vào liên kết rút đồng này. Đó, kế tiếp vẫn nhấn vào dấu cộng này ha sau đó ở đây thì em sẽ tiến hành chọn đồng coin này dưới mình chọn đồng UET mạng TDC 20 ha cái tiêu mục địa chỉ ví tiền thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví UET của anh em trên các sàn ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân và mười mấy ha rồi sau đó mục ghi chú thì em vẫn ghi chú như vừa nãy là anh em nhập số điện thoại hoặc email hoặc tên thật của anh em vào đây ha và cùng nhấn là xác nhận để tiến hành thêm địa chỉ ví UET của anh em để có thể chúng ta rút tiền về nhá Ok thì em cũng có thể quan sát thấy này là mình cũng đã thêm địa chỉ ví UST của mình mạng TDC20 thành công rồi nha Ok Thêm nữa thì chúng ta sẽ tiến hành thêm một cổng giao dịch này Anh em nhấn mục an toàn cài đặt cho mình nhá Đó thì ở đây sẽ có mục sửa mật khẩu giao dịch này Em bấm chọn này Ở đây thì em sẽ tiến hành tạo mật khẩu giao dịch Sau đó xác nhận lại mật khẩu giao dịch một lần nữa Cuối cùng nhấn vào sửa mật khẩu để tiến hành tạo mật khẩu giao dịch Mật khẩu thanh toán của anh em để chúng ta có thể rút tiền nha rồi cái kế nữa ờ, mình đoán là phần nhiều anh em quan tâm nhất đúng không ạ? Là làm sao chúng ta có thể nhận 100.000 viện phí kia đúng không ạ? Anh em sẽ nhấn mục xác thực thân phận cho mình nha Ở đây thì em sẽ tiến hành xác thực tên này. Đó, anh em sẽ nhập tên thật của anh em vào đây, sau đó nhập số chứng minh thư hoặc là số căn cước công dân ha. Kế nữa thì anh em sẽ tải mặt trước và mặt sau của chứng minh thư lên trên đây này. Cuối cùng nhấn vào bắt đầu xác thực để tiến hành xác thực nhân thân của chúng ta nha. Và sau anh em xác thực thành công rồi ấy, thì em sẽ được cộng ngay 100.000 hoàn toàn miễn phí vào app này nha và anh em quan sát này là hiện tại trạng thái của mình đang là chờ xét duyệt thôi nên mình là chưa được cộng ha rồi thì mình sẽ cập nhật thông tin này ở trong nhóm Zalo, nhóm Telegram hoặc nhóm Facebook của Hoàng Gia nha. Thì link tham gia nhóm ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, tiếp theo nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục mời bạn bè nha. Đó, đây là mục chúng ta có thể kiếm tiền hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Anh em sẽ truy cập vào mục của tôi này, sau đó nhấn vào mục mời bạn bè này. Thì em quan sát này, ở đây sẽ có mã mời nha.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 đó thì đây sẽ lên tất cả những người đã đăng ký qua link của anh em cũng như là nhập mã mở của anh em ha ok tiêu nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục à, danh sách máy khoáng này và trung tâm thu nhập nha dù đây mục uh, danh sách máy khoáng này thì đây sẽ hiện lên tất cả các máy mà anh em đã đầu tư đã mua nha đó sẽ có thu nhập chủ yếu này rồi bảng kiểm soát này đó rồi kế nữa là trung tâm thu nhập thì sao thì ở đây sẽ có dữ liệu một ngày đó sản xuất uh, à, PTDoc dữ liệu uh, sản xuất uh, PTC tức là Bitcoin rồi Ethereum này đó anh em thể quan sát thấy nha Ok cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em các chúng ta rút tiền nha anh em quay trở lại mục trang chủ này kế tiếp nhấn vào rút tiền nha thì uh, tương tự như là tiền thôi anh em cũng có hai cách rút tiền nha là chúng ta có thể rút về ví tiền từ ờ, UST này rồi hoặc chúng ta có thể rút qua thẻ ngân hàng nha đó thì đây em sẽ tiến hành nhập link nhận tiền này rồi nhập ghi chú tem cũng như là số đồng coin rút này